Rồi ok anh em ơi, chuẩn bị đi mở rương anh em ơi. Mới đấu với rương 10 kim này, thi đồ nét mở rương này. Rồi, mua chìa khó 2 kim. Đó. Đó anh em, đủ nha anh em. Đó, rương 10 kim. Chìa khó 2 kim. Rồi. Anh cũng không biết cái gì cứ hỏi lên chỉ vài hoa là biết anh ơi. đó bây giờ sẽ lên ờ, mặt cao quật mở nha anh em giày năm độc 19% thì lại ngon <laughs> cái đó giày năm độc thì anh quyết định sở hữu luôn anh <laughs> ạ bạn đúng giá anh sở hữu luôn đồ năm độc hồng kim có thời gian bọc phát không um, có nha nam nếu mà ra giày ô lung thì mới có thời gian ờ, phát động nha nam ok đúng rồi thi vừa chết khải ờ, một triệu đủ mưa rương rồi nha nam cảm ơn em nha chơi nét đó Thi Nguyễn Đúng rồi Khải Phùng ơi Thi thì nét Khải liên tục mà Thi nói chung là một trong những người bạn là quen Khải hơn đây hai năm hơn rồi em ơi Thi nét liên tục à Nói chung là vào ngày 8 à, này Khải các bạn ở Sài Gòn à, Anh em nào ở gần khu vực Sài Gòn thì cứ à, liên hệ Facebook Khải Rồi Khải sẽ cho đi chỉ cho anh em tập trung lại một buổi Nói chung là như là sáng sớm khoảng 6 giờ Khải đến bến xe Miền Đông Xong rồi Khải chạy về quận 12 đó thì nói chung là chắc là khải ở quận 12 đến chiều thì khải mới đi quận tàu thì anh em nào mà có rảnh rỗi buổi buổi buổi sáng hay là buổi trưa anh em thì gần khu vực quận 12 á thì ghé qua chỗ khải giao lưu chơi nha anh em nói chung là làm vài uh, ly cà phê uống nước trà giao lưu chơi nha mọi người còn anh em nào mà thích thì uh, đi vũng tàu với ban tại vì ban khải là ngày 8 sẽ lô xe đi vũng tàu chắc khoảng tầm 2 hoặc 1 giờ gì đó thì ban khải sẽ lô xe từ sài gòn về vũng tàu chơi nha anh em ok anh em ơi ok cường trương ơi rồi khải sẽ đi uh, mở rương cho anh em xem nha để tí anh à, uh... mẹ đội tên là gì thế mẹ đội tên là bên phần khác anh ơi bên phần khác nó có cái chữ mật khẩu á anh cuốn ơi anh cuốn ơi giá được đó là một rương hồng kim phái 10 kim hai thị tinh 440 và 450 cá nhân 225 xu mười kim này là khá tính tiền đó nha mươi xu à, kết bớt trừ lên dung xu làm cái dạng này kết bớt nè rồi dạ. bao nhiêu công này cả tính hết một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn mười lăm mười sáu Ừ. Dạ, Bot. Bye. Tổng thu Hôm nay cái rương này sẽ phát hết tất cả anh em nha anh em ơi Bù lại những ngày qua nha Tổng thu Tổng thu của chúng ta là 10 kim rương Cộng 440 25 Là tổng thu là 10 kim không không trăm sáu trăm sáu mươi lăm xu Trừ vào 5 thiết nhạn trăm xu Còn một một không 101 lăm xu Nè giờ hỏi lại lần nữa nè em ơi à, Anh em này phím một kênh bang á Anh em xem lại thử ai chưa phím một không Được Khải chia nè em ơi Hiện tại là Khải tính là có 16 người đâm bot Có thiếu ai không Có thiếu ai không anh em 16 người đâm bot này Đồng Khải chia luôn một lần cho tí nữa Chia xong rồi bảo thiếu là không được nha Ai nữa AK đúng không Rồi ok AK nữa thành 17 người này đó mình thu được là anh em xem thông báo nè em ai nữa rồi nhớ nha anh em nhớ phía một một lần thôi hồng dung hồng dung điểm hồng dung điểm danh rồi anh trời ơi anh em lặng chứ rồi hồng dung điểm danh rồi anh quên <laughs> em là nói kéo lại kênh vang anh em để ý mà ừ, ừ. rồi ok nè xem lại đầy đủ nha anh em rồi ok 17 người đam bot Chia này Chia cho 17 này Mỗi người sẽ nhận đó là 2, 600 2 17 xu Đó Rồi chia cho 17 người Anh em tính tiền xem thông báo nha Bây giờ Khải đang mở rương cái Đợi chút nha anh em Về chia Ok anh em ơi thì bây giờ thì uh, à, 12 kia đâu Có 10 kim mấy thôi anh em ơi hai mười hai mười kim rương hai kim thiệp làm gì hai kim thiệp anh hai trăm năm mươi hai trăm hai mươi lăm xu thiệp thôi có đâu mà hai kim thiệp cơ vậy <laughs> cái thiệp là 450 cá nhân thì nhân cho 0,5 thì được 225 xu thôi anh ơi là nhiều đấm hai kim nhiều quá vậy ok này bây giờ thì khải sẽ lên mặt cả quật nha anh em ơi anh em đang xem video này đừng quên đỡ lại cho thi nguyễn một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi cũng như là thi thì vừa donate khải thì được khải mở rương cho anh em xem thì đó là một tinh thần để cố gắng đó là một cái động lực để khải cố gắng like cho mọi buổi tối anh em xem thì nói chung thì anh em xem thì coi như ủng hộ khả bằng cái like cái view thì ok rồi nếu như anh em nào mà được thì có thể donate khả như lúc nãy là anh sáng đổ nè donate khả 100k cũng như là thi, thi donate mở rương thì đó thì có cái để anh em xem thì nói chung là những cái donate này á thì cũng là tấm lòng của anh em hơn 500 400 anh em xem ở đây thì khải cảm ơn anh em rất nhiều nha ok bây giờ khải sẽ lên mặt ở quật theo ý nguyện của là thi nghiến vừa rồi là bảo Khải lên mặt quận mở đi ok bây giờ Khải lên mặt con quật em ơi um, Khải sẽ cắt hết kim khúc dưới này đây đó các kim khúc dưới này anh em cùng đi trải nghiệm lên mặt con quật một khu vực khá đẹp chúng ta mở rương thử nha anh em mở rương xong thì Khải sẽ di phát lương anh em đó tại bây giờ còn dư này đó ấy Khải tính tiền cho ta như tính lộn quá ta đúng rồi thiếu là 225 cá nhân tới cái chơi gỗ ghẹ là Khải lấy đã 200 220 trong cá nhân đó rồi xong ok nói cho khải lấy vù vào chứ à chết em luôn anh ơi rồi <laughs> ok bây giờ chúng ta sẽ lên mặt cao quật em sẽ đi một mình nè à, mặt cao quật em lưu lên thành đô đi theo anh thi nhé đúng là thi thì bữa dùng nét cũng nhiều bại hôm trước thi cũng donate khải khá nhiều đồ mà à, hiện tại hôm nay khải chuyển gì cũng luôn nhưng mà cảm giác đánh nó chưa được ok lắm nè chắc là chắc phải gì sẽ ăn ban thôi chứ năm hành thì nó thiếu hưởng quá không đánh nổi có vị chón không thể nào đánh được luôn nè nè em ơi khởi lên uh, mặt cao à, quật như nè đó một like mở rương kiếm may mắn anh em ơi đúng rồi anh em ơi vô ma tượng ngọc khấu răng ngọc bội vô ma đúng bài luôn trời ơi đang gọi ngô va thì đúng bài luôn ok anh em ơi chúng ta cùng di chuyển lên mặt cao quật như năm, thì uh, hôm trước thì khả mở, mở một rương ngay khu vực mặt cao vực bên tay phải rồi giờ hôm nay khả sẽ mở khu vực bên tay trái nè một khu vực cũng khá đẹp ngay khu vực này thì khả hay chụp hình trên này khá nhiều luôn ok chúng ta sẽ đổi vị trí chúng ta sẽ đổi vị trí nè ta sẽ lên tay trái đó rung kim phái nè anh em đang xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải một đăng ký kênh Mình nhấn vào chuông để tiếp tục những theo nhựa ờ, dõi những cái video mà Khải mở rương nè Video này Khải up lại trên kênh nha Anh em nào chưa xem và cũng như đã xem rồi Thì có thể ghé vào cho Khải một like chơi nha Theo anh Thi Cute Đúng rồi Lại áo nữa Hello anh Văn Tiến nguyễn nha Hello anh em Gần 400 anh em mỗi người cho Khải một like chơi nha nam. Đó có thi đồ nét là em có rương mở chơi nè hôm qua hôm kia thì khải cũng mở rương cho anh cún nghĩa à, cún pin cầm đồ nhưng mà không được gì hết được như là một cái áo à, một áo gì đó áo công lôn giày năm độc trời giày năm độc khỏi chơi luôn bao tay đồng cửa bốn bốn mươi ba ba được không hello anh đức anh nguyễn à, đức anh trần nha xương tinh hàng thiết trời xương tinh hàng thiết nó chịu luôn quả ngon luôn đừng ra xấu ô nữa là được ra bao tay đồng cừu chuyển qua cái băng rồng luôn ok anh em ơi không biết tầm này ad là fit cái à, cái đồ ờ, hồng kim chưa nhưng mà tầm này thì ban khải mở rất là nhiều đa số là những cái món áo bao tay đai lưng này nọ cũng khá là nhiều cũng được dùng lại là hên xui này mà không biết như thế nào thôi ra cái lò khen em mi luôn hả ra cùng lồn luôn ok nè bây giờ chúng ta sẽ mở nha nam à, hiện tại bây giờ thì ờ, khả đang đứng trên khu vực mặt cao quật này khả sẽ mở cho em xem nha à, nói chung thì hiện tại bây giờ thì nếu mà ra bao tay xương tinh thì quá chắc luôn nè đó ai cũng mong ra bao tay xương tinh tại bây giờ thì khả đang có hai món năm hành này nhận xương tinh đá trung tân và cái đa trung tân thì khá đang cố gắng ép thử như thế nào còn không thì khá đi gì ông bang rút ra tính tiếp rồi mở nha anh em không đợi anh em chờ đợi lâu đó vị trí này khá đẹp cho anh em xem này đó cho anh em xem bản đồ này đó thấy chưa góc này thì đứng uh, gió này nọ khá là chắc rồi mở nha mọi người 100 trăm ra chiên ra cái quần cái bang là tiêu luôn <laughs> rồi khui nha mọi người anh em đang xem cho một like chia sẻ khui rương nào anh em ơi Chúng ta cùng chờ đợi xem thử rương này của bạn thiên nghiện sẽ ra gì nha anh em ơi Chúng ta cùng chờ đợi Ui Đục Mới đang mở nó bước dòng uh, tốc độ chạy cái mất rồi nè Lại Lại Lại Lại Lại Lại Lại anh em ơi Đa xương tinh thì quá tuyệt luôn anh em ơi Khỏi phải ép Tại vì hôm trước Khải có tính tiền xương tinh thì cái đa xương tinh ép khoảng gần 2 triệu anh em 30 kim Khui hàng Chúng ta cùng xem thử được món gì nha anh em ơi Tại nếu mà chơi con lô mà ra xương tinh thì quá chất luôn anh em chúng ta cùng khui hàng nha nhiều anh em bảo đừng ra số dòng là được đừng ra số ô được bây giờ chúng ta chết trước thử làm là máy ô nè anh em ơi chết trước bên tay trái chúng ta thử là trên cao là máy ô hiện tại đã xuất hiện 4 ô nha anh em bốn ô này chúng ta cùng chờ xem ra một hay hai gì đây chúng ta cùng chờ đợi bốn ô à chúng ta thấy có, cái gì hai ô rồi nè mà hai ô rồi gia truyền rồi ôi có phải là gia truyền đường môn rồi nè mà một là gia truyền đường môn hai là gia truyền con lôn một là gia truyền đường môn mà con lôn thì không phải rồi chắc kiểu này gia truyền con lôn rồi em ạ à. gia truyền đường môn rồi em ơi gia truyền đường môn này nếu gia truyền đường môn gia truyền đường môn thiên quang ôi gia truyền thiên quang này cũng đẹp luôn em mắt binh luôn như kháng cả 20 là mắt đúng không nam khả kiểm tra ôi 20 24 không biết là 20 25 ta được khả kiểm tra thử như gia truyền thiên quang nam gia truyền thiên quang khá đẹp luôn em à 20 24 và ba cấp đường môn phí ám khí luôn tầm này nếu mà gia chiên này cũng cho xe mang thôi nè, em chính thì tầm này đa số người ta xài ông ban rồi còn nếu mà anh em nào build được theo cái kiểu năm hành ngon lành thì có thể xài đường môn cũng được nè, đó là mỗi cách mỗi người một cách chơi để khả xem thử cái gia chiên dây chuyền thiên quang đường môn thì vì lâu rồi chưa nhìn lại kháng cao nhiêu rồi nè dây chuyền thiên quang thiên quang đường môn để xem thử là kháng mắt là 25 hay là hai mấy hai mấy ta dừng thiên quang đường môn đâu tìm thiên quang đường môn Ôi sao nó mất ta Gia truyền thiên quang Bao nhiêu anh em bao nhiêu anh em 20 mắt chưa anh em hay là 25 ta hãy nhớ như là 25 mới mắt thì phải 20 chưa mắt đâu 20 gọi là tầm đẹp đó chứ nếu mà đang 17 18 nữa là đen luôn đang 17 18 nữa gọi là quá nhỏ luôn em tại vì 20 là gọi là số đẹp rồi chuyện thiên quan đâu đủ khải gõ youtube mà không có cho chuyện thiên quan này mà gõ trên phim mà à, trên um, cái google 24 là mắt đúng không 24 là mắt 3 cấp phòng thủ 24 rồi cánh cả 20 24 cái mắt Ok Nói chung giá là ok rồi anh em ơi Đợi mắt hết Mua đi ba 24 <laughs> mắt Ok anh em ơi Gia truyền thiên quang này thì nếu ok thì đường môn khả xài vẫn được nè Hiện tại khả đang có mặt đường môn Trong xe luôn Nếu mà ok thì đường môn xe thì nó sẽ xài Cái chừng này tiền không á Tiền về tiền về á 24 hay 50 mắt Đồ tính ra giờ này cũng tạm ố nè em Đó 2, 20 kháng cả và 24 phòng thủ lý Vậy đẹp rồi 240 mát đúng rồi Đời mát hết làm admin clip luôn á <laughs> Rồi ok anh em ơi Nói chung thì à, lần này thì mở được gia truyền thiên quang Thì Khải cũng đang có mặt đường môn Để cho anh em xem Nếu mà ok thì Khải sẽ build cho con đường môn thêm một set đồ nữa là xong ba cấp ống khí là ngon rồi anh cường đang đi xếp đồng bang em ơi anh cường à, anh cường đang đi xếp đồng bang chủ yếu ba cấp đúng rồi ba cấp đẹp quá anh gõ thiên quang mắt ốp nó ra mới hiện gõ thiên quang mắt ốp gia truyền thiên quang mắt ốp tại vì lâu quá không đợi ý không có luôn trên này không có luôn trên uh, ờ, gia truyền thiên quan mất rồi hình ảnh nói chung không có như anh em nói là đúng á đó mà mát thì còn 24 là mát Điện Thiên quan này Trang bị xâm hồn Điện Phách Bênh hàng xâm hồn Ồ trên này ờ, không có Thiên quan ta Thiên quan có đường mô đúng không? Đúng rồi sao không tìm ra nè Thiên quan định tâm ngưng phù này Nói chung là ok nè em ơi Ném hành là chuẩn luôn á lần hiếm hoi đỡ nhỏ nói chung lần này cũng đỡ nhỏ nè nói chung là cảm ơn thi trong phao vừa rồi nha em ơi ok cảm ơn mọi người nha cảm ơn thi nghiễn nhiều luôn đúng rồi em ơi cảm ơn thi nghiễn bạn nha à, bữa nào có vào thì anh em mình giao lưu nha thi ơi vào sài gòn hú dứt em đi gọi đầu thư giãn <laughs> bán gia truyền này nhiêu ta hello chí trần nha ủa chí trần server nào mà bán hiện tại bây giờ khả đang sẽ đúc con đường môn nè nếu mà ổn thì khả sẽ cho đường môn xài chứ bán thì cũng không bán được VNG không có thông số bộ Thiên Quang Đúng rồi em tìm VNG không có Và đây mà coi nè Khải Vào nào cho coi anh Khánh Văn Trần Văn ơi Ok anh em ơi truyền thiên quang được rồi anh em ơi Đó được được Thiên quang là nọ đúng rồi Chung quá đẹp Cũng được anh em ạ à. <laughs> Cũng được anh em ạ Sẵn có đây đường môn À đúng rồi đúng đúng đúng đúng đúng đúng đây đây đây đây đây đây trời ơi trời lên con một đường môn năm hành luôn anh em à đây giờ nó mới nhớ à lộn lộn đây là đai tứ không đây trời ơi đường môn ok đường môn chuẩn năm hành luôn cũng được đấy thêm thời gian chón đường môn đai đường môn rồi nam được không nam đúng theo đường nỏ luôn đúng chuẩn bài luôn nam ơi đường môn ban hàng luôn này đúng không nam ơi đó trang anh có bơi đó ok anh ơi hiện tại bây giờ khang cũng đang dương một cái đai bằng hàng khang sẽ lên một đường môn nữa ok chưa ok lọc lọc ơi kháng 24 sẽ mất kháng cả 24 sẽ mất trung tâm này được rồi đó quá chắc anh em ơi ok luôn chung là lần này với 12 kim thì khoảng một gần một triệu thì ok rồi không tới 29 đâu 24 mắt thôi là mình kháng cả 29 được Hồng Kim Môn Phá thì 24 mắt thôi Rồi anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ cho Khảo lại chia sẻ chơi anh em ơi Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha mọi người Gần 17k sub rồi anh em ơi Ai chưa đăng ký kênh ủng hộ đăng ký anh em ơi Cảm ơn em rất nhiều nha Chúc anh em ờ, một buổi tối xem live vui vẻ và xem video này vui vẻ nha anh em ơi